Hello, xin chào quý vị và các bạn uhm, Hôm nay mình sẽ ờ, chia sẻ hát cho quý vị nghe một bài đó là bài ờ, Con đường CMD Kính mời quý vị cùng lắng nghe nhé Con đường xưa em đi Vạn lên mái tầm thề Ngô hồn dân tái tê Anh làm thơ vô quy Khách qua đường vắng huê hỏi còn ai cô chi màu áo bông sương mình ước uy hoàn được bàn tay chính nàng dần hoa dần hết ân tình tình đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn ghi You. con người xa cuối trời đời đây thiên giác tranh dài e ấm đôi lời mình còn nhớ thương hoài em ơi màu áo không sương mình ước huy hoàn được bàn tay chính nàng nhưng em đến bao giờ hỏi đường xưa mà nhớ con đường xưa em đi thời gian có quên gì đã mòn kia vẫn đi đi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng thanh chỉ còn em với anh đi một đêm trăng thanh quán bên đường vắng thanh còn em với anh cảm ơn quý vị nhiều ừ, hãy đón xem kênh của Mai Bình là lúc 9 ờ, giờ tối hàng ngày các bạn quý vị và các bạn à, nếu mà hát không hay quá thì quý vị cũng nhớ bình luận để ờ, cho Bình ờ, làm nội dung được tốt hơn cảm ơn quý nhiều